có tìm hiểu một chút xíu nhưng mà nó không tới đâu chưa được cái gì nói chung mới đi dòng dưới xe đã đi về dắt xe về lúc em đi lính á đi về xong rồi tới nhà của người ta tiên không có ông nhà đâu ơi nó đi nhà nhà trọng rồi cứ nghe cứ cẩn thận không biết làm gì <laughs> đi lính về quyết định rồi cái thơ rồi ừ. thôi nhưng mà cũng nhờ vậy mà ngày hôm nay mình gặp cô gái này Đó. Dạ. dạ có một mối tình ừ. là chồng trước của ờ, con à nga đứng lên luôn nấp nấp nấp nấp nấp nấp nắp cái gì vậy hát hát hát hát hát hát giờ hát tại vừa nắm nó run rồi mời nhà trai mời nhà trai trời ơi phụ giới nào ta? Đây <laughs> Trời ơi, làm giật mình Quá dữ luôn Rồi, ngồi đi em trai Rồi, xin mời nhà gái Thôi, bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình nào Dạ, xin giới thiệu với anh Hoàng Linh, em tên là Nguyễn Tài Duy, hôm nay em 34 tuổi Nguyễn Thành Duy Tài Duy dạ. Nguyễn Tài Duy, dạ. 34 tuổi Dạ, em đang sinh sống ở Biên Hòa và em làm việc ở Bình Dương Em làm việc gì? Dạ, em làm bên mảng kỹ thuật Kỹ thuật gì ờ, Duy? Bảo trì Bảo trì, bảo trì về cái gì? Về dạ, máy móc À, tất cả loại máy móc luôn hả? Dạ Và dạ. nhà gái? Sao vậy? Sao căng thẳng lắm phải không? Dạ ừ dạ. phải vui vẻ lên hôm nay mình đi tìm bạn đời của mình mà vui lên nè dạ chào cô cô ừ. Hồng Vân chào Rồi. chú Quyền Linh Em tên là Phạm Thị Ánh Nga, 27 tuổi, ừ. sống tại Đồng Nai Sống tại Đồng Nai? Dạ Nga đang làm gì? Chị dạ, em đang vừa học và làm nghề tóc ạ Bây giờ á, Nga nói về một chút ưu điểm hay khuyết điểm của mình đi Con thì uh, có trách nhiệm cho công việc, ừ. biết uh, quan tâm đến người khác ừ. Còn uh, điểm yếu của con là hai long tính với Hay nóng tính hả? Và với hai cô em Nga mà có nóng tính chắc nói giận lắm la chắc cũng không ai nghe đâu Đúng rồi, chút đỉnh thôi <laughs> Mời à, bạn trai à, Khuyết điểm của anh thì em não có vàng anh Não có vàng hay quên đúng không? Lại gì nữa? Mù đường Lại cũng em có phần cũng hơi nóng tính Nóng tính hả? Dạ. Trời bên kia nóng tính bên đây nóng nữa chắc trái nhà luôn á không cương cương thành nhu ừ. không sao đâu yên tâm đi nó giống như thấy thấy cực quyền à, giống, giống như là nó, ờ, dương dương đẩy nhau á âm âm đẩy nhau á không nó triệt tiêu dạ. chứ à, triệt tiêu nhau bên nhà gái tôi nóng tính chào cưng dạ bên nhà gái tôi nóng tính vui lắm tôi đang nóng nè tôi đang rất nóng đó ừ. đó để tôi biết là nóng cỡ nào tôi luôn á mình lắm rồi nha ừ. nóng gì cái nóng đó là em thích rồi đó đó bạn này bên đây có vẻ rất dễ là hiền nóng tính mà dễ thương em uh, có mấy mối tình rồi nói cho dì vân biết đi dạ gọi là tình không đúng đó tại vì hồi cấp 1 có quen một bạn gái lúc mà chuyển trường mới mới cấp 1 quen rồi hả dạ dễ sợ quá ha rồi đúng không? thôi dạ, chứ dạ, sao dạ. quen được thích ờ, thích mà thích, người ta thích thích, thích. thích. Dạ, mến rồi mến dạ. nói chung mà học chung với nhau tới hết cấp 2 á nhưng mà tới năm cấp 3 thì tách ra ngồi học một, trường ừ. ở nó học đại học thì em đi làm cũng không có còn liên lạc nữa có nghĩa là thích từ hồi lớp 5 tới hết tới đại học luôn á dễ sợ ha chung là ghê em luôn. không nói cho người ta biết trời hồi đó ông nhát cũng <laughs> nhát hả trời ơi mối tình rất là dài luôn rồi đó gặp gái gặp con gái tới nói chuyện chưa hết em chạy mất dép tiêu rồi rồi từ đó giờ cũng không có mối tình nào luôn hả dạ trời đất ơi không luôn thiệt không dạ có tìm hiểu một chút xíu nhưng mà nó không tới đâu đâu chưa được cái gì nói chung mới đi vòng dưới xe là đi về dắt xe về ồ vậy hả lúc em đi lính á lúc đi lính thì đi lính hồi năm 23 tuổi xong rồi đi về xong rồi tới nhà của người ta xong tới tại nhà bạn đó cách nhà mấy trăm mét à ừ. tới nơi xong cái tới nhà gặp mẹ bạn đó gặp gì hay mẹ bạn đó đang đứng bán hàng ăn trước thấy cô ơi cho con gửi lá thư này cho cái tiền con có ông nhà con ơi nó đi nhà nhà trọng rồi cứ nghe chân hẳn không biết làm gì <laughs> đi lính về quyết định gửi thơ rồi ừ. thôi nhưng mà dạ. cũng nhờ vậy mà ngày hôm nay mình gặp cô gái này dạ. đúng không ở đây hỏi bên đây nè cái mối tình buồn nữa buồn hoài không có buồn đây là mình dạ. đi tìm ờ, người bạn đời của mình là mình phải vui nghe không dạ sao rồi giờ ờ, nga có mấy mối tình rồi dạ có một mối tình ừ là chồng trước của con à là một người đó thôi dạ vâng rồi mình đã ly dị cách đây bao lâu rồi dạ được gần năm rồi gần một năm mình có em bé chưa dạ có một em bé gần 7 tuổi rồi gần 7 tuổi và dạ. sống với nga dạ vâng đang sống với con vậy thì em kết hôn bao nhiêu năm dạ kết hôn gần 7 năm 7, 7 năm, đó gần 7 năm em bé gần 7 tuổi khi bạn nghe cái ờ, người bạn gái bên đây là cái ờ, hoàn cảnh như vậy thì ngay lúc này bạn suy nghĩ gì Sống bình thường mà chị Bình thường đúng không? Yeah. Dạ. Ừ. Chẳng nghĩ đơn giản là mình tới nhau thì sống gì hiện tại tương lai chứ phải quá khứ đồng nghĩa với đó làm gì chị ừ. Chắc đó là mình phải nể phục người ta rồi đúng không? Tại vì à, một nể phục cũng ừ. người ta mẹ đơn thân mà ừ. Hèn gì thấy mặt bạn Nga buồn lắm đến lên mặt cứ buồn vậy đó mà mình <laughs> Bây giờ chắc có lẽ mình cũng hiểu lý do rồi Thôi được rồi, à. bây giờ thì à, mình đừng nhắc chuyện cũ nữa Cái gì nó qua cho nó qua đi ha à, Chào em dạ, gái Dạ, con chào chú ừ. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? dạ biết chăm lo cho gia đình xong có trách nhiệm trách nhiệm dạ đừng ăn chơi cờ bạc cái gốc năng nhăng Chà, đối tượng đó cũng mệt à không phải mình con thích đâu nhiều người không thích lắm dạ à, con có yêu um, cầu cái mẫu hình lý tưởng gì không dạ không ạ không về ngoại không? hình á về ngoại hình á chú linh hỏi á dạ, là... con chỉ muốn cao khoảng uh, mét sáu tám trở xuống thôi mét sáu tám trở xuống thôi đây dạ. chắc có thể cao hơn đó, đó lém Xong ờ, chín hả? Dạ, không tới Không tới hả? Gần hả? Sáu bảy hả? Không, không tới nữa. Trời đất ơi Sáu mấy? Dạ, sáu năm vừa đủ À vậy, hôm nay mang giày cao hay sao thấy cao dữ Chắc vậy <laughs> Em uh, muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Ừ, nói chung là biết cảm thông, lắng nghe và biết chăm lo cho gia đình Vậy thôi hả? Dạ đơn giản vậy thôi Đơn giản vậy thôi Ngoại hình thì em có đòi hỏi như thế nào không? dạ, mập đẹp ốm mập đẹp ốm dễ thương cao sang đồng quý phái xem sao không được hết trơn đừng có nói chữ mập ở đây cái ta ta muốn nói gì ta nói liên quan phận. nhiều người lắm ơ ơ con gái đi đi với ai con dạ con đi cùng với mẹ với em rể à, mẹ, với em gái dạ rồi xin mời à, nhà gái mẹ với à, em rể với lại à, em gái luôn con xin chào cô hồng vân và chú quyết lần ạ ừ. con là em rể của chị nga con đến đây để cổ vũ cho chị chị em thì cũng có nhiều ưu điểm lắm biết nấu ăn món gì cũng làm được nhanh nhẹn mà chị lên sân khấu nhiều khi chị run quá không dám nói <laughs> ở nhà cũng vậy hả nhát lắm à đã bảo cứ mặn dạng lên mà lên thôi nói thôi có gì đâu mà sợ ờ. thì em thấy ăn bên này thì cũng được rất là đẹp và chín chắn tại vì anh cũng đã có đi bộ đội về thì chắc cũng đã có có một kỷ luật rồi này nọ thì nếu mà được ăn chấp nhận thì mong hai người hai anh chị đến được với nhau và cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau hơn rồi mẹ có nói gì không mẹ, như em thấy thì cũng được rồi ạ được phải không <laughs> rồi. vâng ăn thua hai cháu nè rồi cảm ơn mẹ ngoài nhà đại diện nhà trai đi ai dạ có ba má gì à, với lại có ba ờ, má đi nữa bạn dạ. rồi nhờ mời nhà trai à. à mình xin chào à, à, Quỳnh Linh và Hồng Dân dạ mình là mẹ của Nguyễn Tây Di thấy hai đứa nói chuyện thì thấy hai đứa tánh hai đứa cũng giống nhau lắm bây giờ thì mình cho hai đứa nó tìm hiểu nhau thôi chứ mình không biết là nói như thế nào hết à. chứ là thời buổi này là coi như là con đặt đâu cha mẹ người đó luôn bây giờ là mình ý kiến mình cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau rồi tụi nó ờ, tính tới hôn nhân được hay không là tùy có hai đứa thôi chứ à. cha mẹ giờ là không có ý kiến ừ. mình bà thấy bé này là cũng được lắm bà có ý kiến gì không ba thấy con mình nó tiến được thêm một bước nữa trong trong cái chuyện là muốn lập gia đình mà phải tìm hiểu như thế mình hết sức quan nghênh đối tượng của của con hôm nay gặp mặt á thì mình ờ, mình chỉ ngại một cái chuyện tức là bé này đã đã có chồng và có một đứa con được 7 tuổi rồi không biết sao con mình nó suy nghĩ như thế này sao nhưng mà thôi bây giờ đó tôi nói cái gì vậy duyên là duyên trời định thì tùy con mình nó muốn sao thì mình cũng chiều theo vậy nhất là chuyện hôn nhân gia đình mình không à, không có ép buộc con mà con nó thích vậy mà nó muốn tiến tiến tới hôn nhân thì mình cũng chấp nhận cho nó tiến thôi xin hết dạ yeah, dạ, yeah, cảm, cảm ơn chú rồi tất cả là con muốn sao ha là cha, mẹ, mẹ chiều hướng tới luôn à, rồi bây giờ quan mở trọng là hai đứa ơi. mở rào từ từ đường rộng ra rồi mình đi đó bắt đầu đi duy rồi qua qua qua đó mình đến đứng lên mình nhận quà mình trao quà nào trời ơi kìa nó đi không lọt luôn đó trời đất chưa? ơi rồi để bên đây luôn dạ ừ. này chắc lựa chọn lâu lắm à không cái này nặng là do có tấm lòng của vợ chồng chủ shop nữa chứ không hả có tấm lòng của vợ chồng chú chủ shop nữa chủ shop tặng hả dạ không chủ shop kêu lúc nào mà nhấn nút thì gọi điện thoại nhắn tin cho chủ shop chút xíu để chủ shop chúc mừng à dạ rồi đứng dạ. gần nó nói gì bạn gái tặng đi chứ rồi đó lý do là bên em tặng em tặng à, cho ổng một cái chiếc ví là mở ra nào đó tặng ví là có tiền trống không dạ không ạ thường là phải có năm ngàn mười ngàn không từ hoặc từ năm chục ngàn từ từ con đổ vô cũng được bữa này sao dạ nói đi ý nghĩa làm sao em mong là cho tối em có cái ôm cho nó nhiều khi nó bự bự chút xíu nhìn cho ta nhìn cho cho cho ta dễ thấy á cô cô bông tuy ờ. ngang qua thấy ờ ốm này rồi nhớ tới mình à rồi đó là để bất cứ chỗ nào cũng phải nhớ tới bạn này dạ, dạ thêm cái nữa là em cố tình mua bự bự để cho đó nữa phải chở về tới nhà để cho nó biết được nhà ở đâu à tức là cưng phải chở con gối về giùm đúng không dạ. ok trời ơi ghê quá không biết có ai quân sư không mà có chiêu có trò hết trơn rồi rồi có thấy tôi không vậy ngồi đây rồi có thấy tôi không nè dạ, đó nè che hết ráo rồi em thích cái gì nhất món ăn á em thích uh, rau muống xào tỏi thôi đơn giản vậy thôi hả dạ sao dễ nuôi vậy anh à, cũng vậy dạ. đó em ở nhà em dễ nuôi lắm anh ờ à, vậy hả thì lúc rảnh dạ. hay thường hay làm gì nhất em rảnh thì em chỉ lên uh, facebook coi phim vớ vẩn rồi em đi ngủ thôi tại vì sau khi đi làm về là em ăn cơm xong là em lên phòng em nằm thôi à. em không đi đâu hết vậy cho nên hỏi là bé bé con là bé trai bé gái nhỉ dạ bé trai ạ cái trai gì năm nay 7 tuổi, năm nay con học lớp 2 rồi Dạ gần gần 7 tuổi thôi Ờ à, gần 7 tuổi Thì về nhà thì bây giờ này bé hay quậy không? trẻ dạ, cũng quậy Nhưng mà được cái cũng ngoan lắm À Dạ Hiện tại thì em em với con này đang ở đâu? Chị dạ, đang ở bên ngoại À là tối giờ hai mẹ con ở chung với bên ngoại luôn Dạ Anh có ngại khi em có con không? Không Tại cơ bản luôn là trước giờ những người bạn gái mà anh đã từng hỏi xin số điện thoại có rất là nhiều người người ta có con yeah. Dạ. anh em hỏi đâu bình thường coi nó không phải bình thường nó rất bình thường nhưng ngược lại anh cảm thấy những cái đó là hay hơn tại vì thường những người con người ta suy nghĩ người ta sẽ chín chắn hơn yeah. Dạ. tại vì người ta có một cái đang có trách nhiệm người ta không có lông bông nữa anh làm công việc gì ạ công việc anh nó khô khan lắm hay là mình cơ khí á dạ ừ. người đâu thường thường vô trong ty anh lúc nào cũng từ đầu chân toàn là nhớt không à nếu mà tiêu chuẩn người của em thì đàn ông của em là như thế nào em thấy không hợp nhé em chỉ muốn là người đàn ông đó biết lo cho gia đình có trách nhiệm biết thương vợ thương con chung này coi vợ hơn là bạn bè một tí đừng có xếp vợ sau bạn bè đúng rồi trời ơi vợ mình ở với mình suốt đời chứ bạn bè ở mình suốt đời đâu vâng nhưng mà tại vì em nhiều khi em thấy nhiều người đàn ông á ừ. mê cuộc vui hơn là vợ con nhiều à. khi thèm để vợ con ở nhà để mình đi chơi chứ không có biết lo lắng cái lúc đó thì em phải gọi điện thoại nhắc về nè thường thường nó thấy về đó bây giờ thế này em bước tới có thể nắm tay bạn gái nào à, hãy nhìn vào thẳng mắt bạn gái và hát một bài nào đó đứng lên nắm đi cưng nga nga đứng lên luôn nắm nắm nắm nắm nắm nắm nắm cái gì vậy hát hát hát hát hát hát vừa hát tay vừa nắm à, nắm nắm nắm hai tay luôn nó run rồi Nhìn Thôi anh sẽ hát tặng cho em một ca khúc mà anh không không biết tên nữa Bên em đêm nay sao anh vẫn muốn Muốn cả đời dài bên mà chủ chỉ vô châu cho ta bên nhau yêu nhau những phút đắm đuối cho con tim yêu nói lên một tí chất ngất hơi em yêu hơi cho anh xin chiếc hôn nồng cháy đêm nay anh ra cho cho anh chẳng làm quà anh mong sao chẳng cần hoang chính cho tình ta mãi sau lưng bên nhau như trăng với sao đầm đà này người yêu hãy nhớ sẽ không muốn mang sao bao nhiêu đau thương ta vẫn yêu nồng nàn đời chưa hẹn đắng huống chi là tình không do nơi đâu do chính nơi lòng mình hết vậy hay hay quá à, cười tươi lên nào em gái sao mặt em buồn thế ừ, à, hãy nhìn thẳng vào mắt bạn trai rồi rồi rồi, rồi. ủa là đậm gì tiếp vậy chú linh hả chưa cứ đứng y nguyên nắm tay đi từ từ rồi tiếp nữa tại lần đầu làm cái đó em gái cảm thấy nào cảm nhận thế nào nói cho bạn trai biết đi hiện tại con run có con không nhớ gì hết không sao đây con run quá hả không dạ. nhớ gì đó nãy giờ con cảm thấy bạn trai hát sao nói cho bạn trai nghe đi dạ bạn, trai hát không hay. nắm tay bạn ấy thấy thế nào rung ấy là mồ hôi thôi mà. rồi thôi được rồi về vị trí đi muốn xỉu rồi đó quyết định là do các bạn đó nhưng mà hãy suy nghĩ cho kỹ nha bấm nút là có quyết định chín chắn chúng ta không thể nào mà bấm vì bất kỳ điều gì cả mà hãy bấm bằng trái tim của mình bằng sự quyết định bản lĩnh của mình các bạn nhé một hai ba bên kia người ta quyết định rất là quyết liệt nha nga nha dạ một một cái là thật liền bây giờ chúng ta bắt đầu hẹn hò nắm tay nhau đi em trai vâng vâng không có bạn gái rồi trời ơi cưng ghê không Bây giờ Nga, Nga dạ. đi ha, Nga nói Nga gì nói với ba mẹ với hai bác đi, nói mạnh mẽ lên nào Dạ con chào hai bác Con cũng mong là con được tìm hiểu anh Nếu mà hợp nhau thì con sẽ làm con dâu của bác Nếu hợp nhau con sẽ làm con dâu của bác Nào, một nụ hôn đầu tiên Không, không được Nụ hôn đầu tiên nó đâu phải hời, hợp như thế Làm gì ngấu nghiến như vậy Trời sao Đâu cần ngấu nghiến hung bằng cả trái tim của mình nào đàn dạ, ôm ông. cô gái hung nào lâu lâu chút xíu thôi ôi đã không ai thấy được đó đâu dạ đúng rồi giờ nói má ơi con hung được rồi ờ à, hung được rồi má ơi Thằng này có duyên lắm nha Má ơi, được rồi má ơi Dễ thương lắm á